Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Thế giới ngày càng phát triển, những tòa nhà chọc trời cũng ngày một nhiều hơn. Với công nghệ xây dựng hiện đại, người ta có thể dựng lên những công trình cao đến hàng km. Xây lên những công trình cao lớn và đồ sộ không chỉ giúp giải quyết vấn đề về nơi làm việc và sinh hoạt. Những công trình này còn là điểm nhấn kiến trúc, đại diện cho cả một đất nước hay những địa phương sở hữu chúng. Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với top 9 tòa nhà cao nhất thế giới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 là tòa trụ sở chính của tập đoàn CITIC Trung Tín Trung Quốc, nằm trong khu trung tâm thương vụ Bắc Kinh. Tổng diện tích của tòa nhà là 437.000 m2, bao gồm có 350.000 m2 trên mặt đất và 87.000 m2 dưới mặt đất. Tổng chiều cao của tòa nhà là 528 m. Tòa nhà có 108 tầng nổi và 7 tầng hầm, chưa kể tầng lửng, có sức chứa lên đến 12.000 người khởi công vào tháng 9 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 10 năm 2018. Hình dáng của tòa nhà được lấy cảm hứng từ Jun, tức là sự tôn nghiêm, bình đựng rượu trong các nghi lễ truyền thống của người Trung Quốc cổ xưa. Tòa nhà đứng sừng sững, xuyên thẳng vào tầng mây, thể hiện sự trang trọng và hùng vĩ đầy sức sống. Tòa nhà còn khẳng định được thông điệp của chủ đầu tư, đó là Jun, là vật đại diện cho vật quan trọng trong tế lễ, thời xưa chỉ thuộc quyền sở hữu của hoàng thân, quý tộc. Thời hiện đại thể hiện khí thượng lưu, hiện thân cho địa vị cao quý của chủ nhân tòa nhà. Hơn nữa, thông điệp của tòa nhà còn thể hiện thông điệp tới thế giới, tư thế ngay thẳng, trang nghiêm của người phương Đông. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 trong danh sách ngày hôm nay, Trung tâm Tài chính Thiên Tân, CTF, Trung Quốc. là một tòa nhà chức năng hoàn thành vào năm 2019 ở Thiên Tân, Trung tâm Tài chính Thiên Tân CTF, có tổng chiều cao là 530 m với 98 tầng. Đây chính là tòa nhà dưới 100 tầng cao nhất thế giới. Công trình này là một phần của khu vực thương mại tự do Tân Hải, Thiên Tân, cung cấp khu căn hộ, văn phòng và khách sạn mới cho người dân nơi đây. Vị trí thứ 7 Trung tâm Tài chính Quảng Châu CTF Trung Quốc Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu, hay còn được gọi là Esther, là một tòa nhà cao tầng hỗn hợp cao 530m ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, được hoàn thành vào tháng 10 năm 2016. Đây là tòa nhà hoàn thiện cao nhất tại Quảng Châu, Trung Quốc và cao thứ 7 trên thế giới. Tòa nhà là không gian đa chức năng bao gồm trung tâm mua sắm, văn phòng, căn hộ và 103 tầng chia thành những khu vực khác nhau. Từ tầng 1 đến tầng 66 là khối văn phòng, tầng 67 và 68 dành cho thiết bị kỹ thuật, và từ tầng 69 đến tầng 98 là khách sạn Four Seasons, và tầng 99-100 được sử dụng như đài quan sát. Tiếp theo Chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 trong danh sách ngày hôm nay, trung tâm One Trade. Trung tâm One Trade hay còn được gọi với cái tên khác là Freedom Tower, tháp tự do, được hoàn thành vào năm 2014 đã trở thành tòa tháp cao nhất Bắc Mỹ. Đây được coi là tòa nhà cao thứ 6 trên thế giới. Công trình nằm trong khu phức hợp bao gồm nhiều văn phòng và bảo tàng tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9. One Trade Center là tòa nhà đắt nhất thế giới khi chi phí xây dựng lên tới 4 tỷ đô la Mỹ, cao 541 mét. One World Trade Center, trung tâm thương mại thế giới 1, là tòa nhà chính của 7 trung tâm thương mại thế giới mới được xây dựng tọa lạc trên nền trung tâm thương mại thế giới cũ. Lõi khẩn cấp chạy xuyên suốt tòa nhà theo chiều thẳng đứng ở trung tâm với hệ thống các thông tin, ống thông gió, ống nước, cầu thang điều áp chuyên dụng, thang máy chống nước để đi lên xuống tòa nhà, Bê tông chống cháy kết dính cao, có thể chống đỡ một lực va chạm rất lớn. Cấu trúc lõi thép, xà dầm, các cột trụ chịu lực sẽ kết nối với nhau, để nếu mất đi một cột trụ chính thì trọng lực của tòa nhà sẽ dàn đều khắp công trình. Không khí cho các văn phòng từ bên trong tòa nhà sẽ được bố trí từ trên đỉnh. Bên cạnh đó, không khí tự nhiên trước khi đưa vào tòa tháp sẽ còn trải qua hai lần lọc khác nhau, nhằm đảm bảo tòa nhà sẽ có được không khí sạch kể cả khi xảy ra tấn công bằng vũ khí sinh học hay hóa học. Dưới chân tòa tháp còn có bức tường an ninh đặc biệt với 3 lớp kính chịu lực, mỗi lớp cách nhau một khoảng chân không, được tăng cường bằng kết cấu thép chắc chắn, giúp cho tòa nhà chống chọi được với các vụ nổ lớn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ năm ngày hôm nay, Lotte World Tower ở Hàn Quốc tòa nhà Lotte Tower Hàn Quốc, hay còn được gọi là Lotte World Tower, là tòa nhà cao 123 tầng với chiều cao 556m, tọa lạc ngay gần sông Hàn, thủ đô Seoul. Đây là hệ thống nằm trong phức hợp thứ hai của Lotte World ở Seoul, Hàn Quốc. Thiết kế của tòa nhà được lấy cảm hứng từ hình nón thon dài, uốn nhẹ hai bên. Bên ngoài có bố trí kính nhạt, xuất phát từ đồ gốm của Hàn Quốc và các đường nhấn kim loại mang biểu tượng của đất nước và con người Hàn Quốc thời hiện đại. Xây dựng vào năm 2016, tòa nhà Lotte ở Seoul được mệnh danh là Vương Miện Ngọc của Hàn Quốc. Bên trong là tổ hợp từ văn phòng, không gian thương mại cho tới khách sạn sang trọng. Tòa nhà nằm cạnh khu giải trí Lotte. Cả hai đều là điểm du lịch thu hút khách du lịch tới Seoul. Lotte World Tower không chỉ là tòa tháp cao nhất Hàn Quốc, mà còn tự hào là tòa nhà có tầng quan sát kính cao nhất thế giới. Ở đây, khách tham quan có thể đi lại dạo trên nền kính trong suốt ở độ cao 500m so với mặt đất. Để xây dựng hoàn thành tòa nhà, người ta phải mất tới 7 năm cho cả việc xây dựng và thiết kế, với tổng chi phí lên tới 4.000 tỷ won, tương đương khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Sau gần 7 năm lên kế hoạch và xây dựng, tòa tháp chọc trời này đã được ra mắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2016. Trước đó, tòa tháp bị lùi ngày khai trương từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4 vì sự cố thang máy. Nhà đầu tư của Lotte World Tower khẳng định Tòa tháp và trung tâm thương mại đi kèm công trình sẽ mang về doanh thu 10.000 tỷ won, khoảng 8,9 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 50 triệu lượt tham quan mỗi năm. Vị trí thứ tư trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới ngày hôm nay, Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An ở Trung Quốc. Tọa lạc tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Trung Quốc, Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An là tòa tháp chọc trời với chiều cao 592,5m và tổng diện tích đạt 46.000 m2. Đây là tòa tháp cao thứ tư trên thế giới và cao nhất ở phía Nam Trung Quốc. Tòa tháp được thiết kế theo hình nón, thu hẹp dần lên đỉnh. 8 cột trụ bên ngoài được thiết kế giúp cho giảm tải trọng tối đa. Nhờ đó, cải thiện được cường độ và kết cấu sức cản của gió. Kiến trúc bên ngoài sử dụng 1.700 tấn thép 316L không dỉ. Do vị trí của tòa tháp nằm ở thành phố ven biển, nên chất liệu đặc biệt này có khả năng chống ăn mòn tối đa dưới tác động của thời tiết và gió biển. Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An được phát triển thành khu phức hợp thương mại quy mô lớn, bao gồm trung tâm mua sắm, văn phòng và khách sạn. Tòa tháp là mô hình công trình xây dựng xanh mới đây đạt giấy chứng nhận LEED Gold bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ Vị trí thứ ba, tháp đồng hồ Abrai Anbat ở Saudi Arabia. Đây có lẽ là tòa nhà chọc trời độc đáo nhất trong số 9 tòa tháp cao nhất thế giới ngày hôm nay, khi vẻ đẹp của nó trông khá khiêm tốn so với những ứng viên khác trong top 9. Tòa nhà chính phủ này được hoàn thành vào năm 2012 với kinh phí xây dựng là 15 tỷ đô la Mỹ. Tên tòa nhà có nghĩa là những tòa tháp nhà, bởi công trình gồm có 7 tòa làm nơi phục vụ cho những người hành hương về thánh địa Mecca. Chiếc tháp đồng hồ biểu tượng này là nơi đặt mặt đồng hồ lớn nhất thế giới và có riêng bảo tàng tháp đồng hồ nằm ở 4 tầng tòa nhà. Tên gọi chính thức của ngọn tháp kỷ lục này là tháp đồng hồ khách sạn Hoàng gia Mecca, thuộc tòa nhà chọc trời Abrai Anbat cao 601m, bao gồm cả anten, cũng là công trình xây dựng cao nhất ở Saudi Arabia. Đồng hồ gắn trên tháp do hãng đồng hồ Đức nổi tiếng Berot GmbH Co sản xuất. Mỗi mặt của đồng hồ có đường kính là 43 m với kim phút dài 23 m và kim giờ dài 17 m, được chiếu sáng bởi 2 triệu bóng đèn LED vào mỗi đêm, có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa 25 km. Còn bây giờ, Chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai trong danh sách ngày hôm nay, Tháp Thượng Hải ở Trung Quốc. Tháp Thượng Hải là một tòa tháp chọc trời ở Lục Gia Trùy, phố Đông, Thượng Hải. Được thiết kế bởi Chandler và kỹ sư quản lý thi công là Thornton Tomestati. Đây là tòa tháp cao nhất trong bộ ba tòa ở phố Đông. Hai tòa kia là tháp Kim Mậu và Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. Tháp được khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 11 năm 2008. Chi phí xây dựng là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tòa nhà được khai trương vào năm 2014 với chiều cao là 632 m với 121 tầng. Tổng diện tích sàn là 380.000 m2. Đây là tòa nhà thiết kế rất thông minh với dạng thân xoắn. Nó có khả năng giảm tối đa sức đẩy của gió, đồng thời với hệ thống lan can xoắn ốc nó giúp nạp một lượng lớn mưa lớn trong việc điều hòa không khí và sưởi ấm toàn bộ tòa tháp. Tháp Thượng Hải có hình dạng của 9 tòa nhà hình trụ xếp chồng lên nhau, với toàn bộ mặt tiền được ốp kính. Tòa nhà có chức năng văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và một số không gian công cộng khác. Tháp Thượng Hải là kế hoạch tham vọng để biến Thượng Hải trở thành trung tâm tài chính thế giới Cuối cùng là cái tên nằm ở vị trí quán quân ngày hôm nay, Burj Khalifa ở Dubai. Sau khi được khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa hiện đang là tòa tháp cao nhất trên thế giới. Tòa nhà đã được lập nhiều kỷ lục khác nhau, như tòa nhà với nhiều tầng nhất, ban công quan sát cao nhất thế giới. Tháp Burj Khalifa có trụ chính được kỹ sư người Mỹ thiết kế thẳng đứng, Điều này giúp ông lấy cảm hứng từ loài hoa của Mỹ và Dubai. Và khi hoàn thành tòa tháp này sẽ làm lu mờ tất cả các tòa nhà chọc trời khác trên thế giới hiện nay, cho thấy được kỹ thuật và sự thiết kế quá kinh ngạc của người Ả Rập. Puri Khalifa là tòa tháp được xây dựng ở giữa sa mạc, cho nên nó có thể chịu được độ nóng lên đến 120 độ C, được bao phủ bởi hơn 24.000 tấm cách nhiệt. Đây là tòa nhà có trọng lượng tầm 500.000 khi chưa có người ở tại Burj Khalifa khi nhiệt độ giữa tầng thấp nhất và cao nhất có độ chênh lệch lên đến 15 độ C, cũng như nhiệt độ thấp nhất và cao nhất giữa các tòa tháp tầm 15 độ C. Đặc biệt thì vào các ngày sương mù, đặc biệt thì vào các ngày sương mù, người làm việc ở các tầng cao có thể không nhìn được xuống dưới thành phố. Tòa tháp có hình cây kim nhọn hoắc và được miêu tả là thành phố thẳng đứng bởi độ cao của nó làm lu mờ mọi tòa cao ốc đang hiện có. Tại tầng 124, có một ban công rộng lớn cho phép nhìn ra toàn cảnh thành phố. Tòa tháp có 1.000 căn hộ, 49 tầng cho văn phòng và một khách sạn. Bề mặt bên ngoài tòa nhà được phủ kính. Công trình do Arian Smith đến từ Chicago thiết kế và mang ý tưởng thu hẹp khoảng cách giữa thế giới Ả Rập truyền thống và phương Tây hiện đại. Với tên gọi mang ý nghĩa Tháp Khalifa, đây hiện là công trình cao nhất trên thế giới với 160 tầng, cao tổng cộng là 828 mét lấy ý tưởng từ kiến trúc Hồi giáo. Tòa tháp hoàn thành vào năm 2009, hiện giữ nhiều kỷ lục về kiến trúc như công trình đứng cao nhất thế giới, tòa nhà nhiều tầng nhất, thang máy trong nhà cao nhất, đài quan sát ngoài trời cao nhất. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về top 9 tòa nhà cao nhất thế giới. Điểm qua những công trình này, chúng ta có thể thấy Trung Quốc đang trở thành đất nước sở hữu phần đa những công trình này khi có đến 5 trên 9 công trình cao nhất thế giới thuộc về Trung Quốc.